Xin chào, Xin chào. Chúng tôi là nhóm Double Wish Tôi tên là Shinsuke Tôi tên là Kazu Hôm nay chúng tôi đi ăn ở đây Ở đây là à. nhà hàng đặc biệt Cái gì? đây là <laughs> quán ăn con trường cái ông à, trần nha à, cái chắc là cái này không làm được nè cái này <laughs> không làm được nè à đi anh đi <laughs> Hả? ngon Đấy. chết hả bây, bây giờ tôi đang không tin ờ. ngon Ê. ngon thật dòng dòng dòng tức là lúc trước à. ăn rồi à. trong đình này à. nhưng mà à, chim chim giống chim chim rồi chim おお自然もう入らもう入もう入ウェーもう入 thôi chậm nè chậm chẳng chế chế chế chế chế đi đi ăn đi cá dạ, ăn dạ, đi ghé dạ. à, con con con con con nè cái cái vả đi <laughs> không ngon nha à, cứng nè cứng bà hôi bà không ngon nhưng mà chỗ thằng sắc khỏe trời đất thôi ăn rồi nè rồi rồi rồi rồi à. cái là đúng dừa nhưng mà đang sống nên à, rất rất tươi nên ngon phải ăn đi ôi Cô về ngủ quá Quá Đừng quá không biết Yeah Cái gì? Khó Khó hả? Rất rất tươi là Cảm nhiều rằng Không có Mềm Mềm mềm Mềm, mềm. và cô rất nhiều nước nước yeah. À. dừa yeah nước dừa nước dừa yeah dừa hả dừa dừa hay ừ. dừa nè hương vị giống dừa dạ <laughs> dạ nè đúng rồi ừ, mọi người chắc chắn biết hương vị này có thể cũng à, Shizuke <laughs> món này ok hết rồi ok ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Vui quá <laughs> Tại vì Hồn muốn ăn thêm Ok Con theo Theo double wish ừ. Mong ăn Con trường ừ. ngon nhất là Bagel Nhìn là rất ngon à. Let's hương vị, 응, 응, 응. 영, Dôm Cua Đúng nè Cua ừ. Đất Đúng Nếu các bạn thích video này thì share và subscribe nhé Bye bye, bye, bye. Ooh,